Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xin gửi đến các anh chị một chiếc xe mới về Toyota Innova Năm sản xuất 2009 phiên bản G Xe có kinh doanh qua dịch vụ Giá tiền chào bán là 262 à, triệu à, Xe mới vừa đăng kiểm à, một năm Mới bảo trì bảo dưỡng, đóng phí đường bộ Xe cực kỳ đẹp, màu sơn xanh bạc Các anh chị xem nhé màu sơn xanh bạc cửa hàng à, ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng từ 4 à, chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu <clears throat> hàng tháng cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc xe Toyota Innova cũng như các dòng xe khác như Isuzu, Ford uh, à, Toyota Fortuner, Vios, Kia Morning, Honda City à, vân vân các những dòng xe thông dụng của thị trường Việt Nam hôm nay cửa hàng chào chiếc xe 60A 97017 phiên bản G năm sản xuất 2009 à, xe tư nhân dịch vụ tư nhân giá tiền chào bán là 262 triệu xe mới đăng ký đăng kiểm xong mới bảo trì bảo dưỡng mới ờ, đóng phí đường bộ bảo hiểm một năm nói chung chiếc xe này cực kỳ đẹp giá tiền chào bán cũng hết sức hợp lý cho các anh em cộng tác viên chia sẻ bán Ừ, hoặc là anh em cò lái lấy về bán nha chúng ta xem sơ lược bên trong xe bên trong xe của mình là chiếc xe bản G bản G thì có đầy đủ các chức năng nha các anh chị à, đầy đủ các chức năng à, đồng hồ báo à, giờ báo xăng các anh chị nhìn, nhìn cần số này cần thùng là rất là đẹp nha xe của mình à, tư nhân dịch vụ cho nên xe còn rất là liền lạc nha các anh chị à, rất là liền lạc còn chỉnh ghế là các anh chị nha à, năm sản xuất 2009 nha năm sản xuất 2009 à, hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe nha các anh chị em mở nắp cabo cho các anh chị xem nhé rồi hàng tháng về rất là nhiều xe các anh chị xem nhớ bấm đăng ký vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe sau khi các anh chị có bấm đăng ký kênh thì kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết à, qua hình thức tin nhắn nha qua số điện thoại của các anh chị là có xe mới về chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được còn các anh chị nào à, có nhu cầu lấy xe của cửa hàng Lê Ngọc Đồng Nai về bán thì chúng ta à, bấm vào nút chia sẻ nha à, chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình và sau khi à, giao dịch môi giới mua bán thành công thì cửa hàng sẽ chuyển tiền hoa hồng tiền môi giới cho các anh chị qua à, tài khoản mà các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp vì hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe các anh chị lưu ý là cách làm đơn giản là chúng ta chia sẻ trên cá nhân Zalo Facebook của mình à, xong rồi chúng ta để lại số điện thoại của mình sau khi đăng bài à, khách hàng sẽ gọi đến và các anh chị chụp số điện thoại khách hàng gửi qua cho cửa hàng Lê Ngọc Đồng Nai cửa hàng Lê Ngọc Nai sẽ tự giới thiệu à, với khách hàng tự giao dịch sau khi xong các anh chị à, được chuyển khoản qua Hồng à, vỏ mới các anh chị nhé và đặc biệt các anh chị không cần phải bỏ vốn nha bỏ công sức cũng như là chúng ta không cần phải bỏ nhiều thời gian cửa hàng đã cung cấp xe đăng xe các anh chị chỉ copy về bán thôi số điện thoại Zalo cửa hàng là 0919 24 3566 sau khi các anh chị copy về bán nhớ để lại số điện thoại của anh chị trên Zalo Facebook nhé và sau khi bán được thì các anh chị sẽ nhận hoa hồng từ thông báo của khách hàng của các anh chị Đó. Ờ, nếu như các anh chị nào giỏi thì một tháng có thể bán được à, 10 à, chiếc 15 chiếc thì thu nhập cũng ổn à, không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải bằng cấp không cần phải trình độ gì hết nha chơi Zalo Facebook và chúng ta lanh lẹ một chút chia sẻ thông tin copy thông tin và ngày nào cũng đăng xe mới của Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta có thêm thu nhập rồi xin nhắc lại chiếc xe này là chiếc xe Toyota Nova G năm sản xuất 2009 nha xe mới đăng kiểm một năm xe mới đăng kiểm một năm nha các anh chị mới đăng kiểm một năm đây chúng ta xem hầm máy nha à, 262 triệu các anh chị đây chúng ta xem hầm máy đây tôi quay xa cho các anh chị dùm cụ thể hơn rồi chúng ta quay cụ thể gần lại ha cái xe này là xe G nha các anh chị G thì chúng ta có ABS đây à có ABS đây à, gầm máy rất êm nha giá tiền chào bán cũng 262 à, triệu bao rút hồ sơ chủ người chủ ở Nhân Trạch Đồng Nai các anh chị nha 60A 97017 chủ Nhân Trạch Đồng Nai rồi quay sơ lược báo giá nha cái hàng sẽ tiếp tục báo giá một số xe mới về của Lân Ngọc Đồng Nai tạm thời là chiếc xe 60A 97017 là Toyota Innova năm sản xuất 2009 phiên bản G mới đăng ký đăng kiểm bảo trì bảo dưỡng xong một năm bảo hiểm phí đường bộ một năm xe gầm máy cực kỳ êm nội ngoại thất cực kỳ đẹp giá tiền chào bán 262 triệu của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai ô tô Lân Ngọc Nai sẽ cung cấp cho các anh chị nhiều dòng xe các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình cũng như chúng ta muốn làm cộng tác viên thì chúng ta chia sẻ xe cùng bán nha rồi cảm ơn các anh chị đã xem chiếc xe này và chúng ta xem chiếc xe kế tiếp kế tiếp là Toyota Innova năm sản xuất 2014 à, phiên bản giữa nha phiên bản này có ABS và dàn lạnh riêng theo xe có hai túi khí an toàn, thắng ABS chiếc xe này năm 2014 à hồ sơ cầm tay gửi <clears throat> hàng chào bán à, giá cũng cực kỳ mềm luôn 298 triệu 298 triệu năm sản xuất 2014 các anh chị nào cũng nhanh tay chốt thì là gọi cho cửa hàng nha xe ABS hai dàn lạnh rin hồ sơ cầm tay xin nhắc lại xe mình bản giữa là có ABS có hai dàn lạnh rin hai túi khí an toàn cũng như à, xe bản E nhưng mà xe này là bản giữa nó nằm à, tôi Tay Nova không có chữ E cũng như không có chữ à, chữ G gì hết nha rồi à, cửa hàng báo sơ lược một mớ xe hiện tại của cửa hàng anh chị nhớ xe giá xe và tham khảo chiếc 79A phiên bản 2013 cuối 23 mẫu mới à, phiên bản này là phiên bản E phiên bản E các anh chị nhé phiên bản E này thì cửa hàng chào bán à, 350 triệu 350 triệu các anh chị nhé phiên bản E 2013 mẫu mới phiên bản E 2.0E nha xe phiên bản đủ các anh chị cửa hàng báo giá sơ lược thôi các anh chị nào có nhu cầu thì gọi vào số Zalo cho cửa hàng là 0919 243566 nha Tiếp theo là chiếc 67A nè, 11994, năm sản xuất 2012. Giá tiền chào bán của 280 à, triệu các anh chị nhé. Phiên bản này phiên bản giữa, phiên bản thiếu, nói chung là phiên bản thiếu, không có ABS nhưng mà có dàn lạnh và riêng. Lạnh riêng 280 triệu cho các anh chị. Cũng có gạt nước, phun nước, cảm biến đồ đầy đủ hết. Nên là nó thể hiện à, qua cái hình thức à, xe là à, các anh chị biết nhớ giá xe nhớ giá tiền dùm cho cửa hàng cửa hàng à, luôn luôn hoan nghênh các anh chị làm cộng tác viên nha anh chị nào cũng có thể làm cộng tác viên được mà không cần phải à, bằng cấp vốn liếng gì hết nha cách làm rất dễ nha các anh chị giờ tiếp tục báo giá sơ lược thêm một chiếc nữa đi là chúng ta cấp máy à, chiếc 93A nè 12525 rồi Innova 208 phiên bản G nâng cấp lên phiên bản E 2015 xe cực kỳ đẹp đẹp xuất sắc luôn nha giá tiền cửa hàng chào bán chiếc xe này là 215 triệu 215 triệu xe đẹp xuất sắc từ trên xuống dưới luôn rồi các anh chị xem sơ lược rồi à, gọi cho Lân Ngọc trực tiếp số Zalo 0919 243566 nha cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai lưu ý là trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình cũng như là anh chị nào muốn à, làm cộng tác viên cho cửa hàng thì chúng ta chia sẻ à, xe này à, thông tin này trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị qua số tài khoản mà không cần phải đến nhận trực tiếp lưu ý là chụp lại số điện thoại của khách hàng đăng trên Zalo à, gửi qua Zalo cho Lân Ngọc Đồng Nai để Lân Ngọc Đồng Nai à, gọi cho khách hàng trực tiếp mà các anh chị không cần phải à, à, diễn giải nhiều về xe chị Lân Ngọc trực tiếp sẽ làm à, trực tiếp với khách hàng Ca, sau khi các anh chị tham khảo với khách hàng thì à, à, sẽ được à, mua thì sẽ được hoa hồng nha rồi báo thêm một chiếc nữa đi sẵn quay rồi 62A 11296 là Toyota Innova G năm sản xuất 2006 phiên bản G xe gia đình không có kinh doanh qua dịch vụ chiếc xe này cửa hàng chào bán là 240 triệu rồi Báo giá sơ lược nhớ biển số xe, liên hệ liền với số Zalo 0919243566. Hiện tại ở bãi kho cũng đang bớt bớt xe rồi và còn một số xe về thì chưa dọn kịp đang nằm ngoài bãi. Các anh chị lưu ý là à, nhớ bấm nút đăng ký trước khi cấp máy để được cửa hàng thông báo xe mới về qua tin nhắn các anh chị nhé. Bấm vừa xem vừa bấm đăng ký dưới góc phải có cái chuông nó bấm vào đó thì kênh à, Lân Ngọc Đồng Nai thông báo xe mới liên tục cho các anh chị về hiện nay xe còn xe về một mớ về xe đang ở dưới bãi chưa hàng tất cho nên quay sơ lược sơ sơ thôi trước khi cấp máy nhớ bấm đăng ký và cửa hàng của tôi Lân Ngọc hôm nay sẽ hoan nghênh các anh chị chia sẻ bán xe cùng Lân Ngọc kiếm thêm thu nhập à, cũng như là có công việc làm thêm hữu nghị rồi xin chào các anh chị chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều và nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy và nhớ chia sẻ cùng với Lân Ngọc Đồng Nai xin chào và hẹn gặp lại xe sau